có một phòng thờ bên trên và khu vực sân thượng nha quý anh chị. Đây là một trong những căn nhà phải thiết kế rất đẹp nha, tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây, Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Và căn nhà mình đây thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Quang Trung thuộc phường 14 ờ, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại khu vực uh, siêu thị uh, Lotte nha quý vị. Ngay uh, EMH2 nha. Và gần với lại khu vực uh, ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng là Phan Huy Ích luôn nha quý vị. Với căn nhà mình là được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Và căn nhà này thì đang được gia chủ làm à, kêu với một cái giá bán là chỉ với hơn 7 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Chỉ à, hơn 3 7 tỷ một xíu và nhích một xíu thôi cho những khách hàng chúng ta xem và lựa chọn cũng là tham quan nha quý anh chị. Và con đường này là một con đường rộng đến khoảng 5 mét này, một con hẻm à, xe hơi ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị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 Để với à, bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ thiết kế với những hệ thống à, bóng đèn và trang trí với những các cái cây xanh tạo cho những các cái mảng xanh bên ngoài mặt tiền rất là đẹp nha quý vị. Vâng thì để tiếp đến mình sẽ mời tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong nha. Trước tiên chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt này và được gia chủ làm bốn cánh. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có thêm kính cường lực. Nhà mình thì hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố. Nhà này thì nhà mới nha quý vị à, khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi và căn nhà này thì à, đang được gia chủ chào với một cái giá bán là chỉ với giá là 7 tỷ 100 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị với là ngang 5 và độ sâu là 14 m và xây dựng một trệt và ba lầu, bộ 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Và tất cả toàn bộ nội thất ở bên trong căn nhà thì à, chủ nhà đã mua và sắm sửa vào cho căn nhà mình rồi. Anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Đấy, với một căn nhà mới rất là đẹp nha quý vị Nhà này thì uh, chủ nhà sẽ um, bán cho gia đình chúng ta với uh, cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương Chủ nhà thì uh, cũng đang uh, rất là cần tiền thu hồi uh, vốn trong cái dịp cuối năm cho nên là anh chị khách hàng chúng ta xem quan tâm được thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để um, đi xem nha quý vị và cũng như là mua cho mình những cái căn nhà giá rẻ nha khu vực ở đường sau đây thì uh, chúng ta sẽ có cái phòng bếp này thì à, được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ kết hợp với những hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Ở sau thì à, chúng ta sẽ có giếng trời nha quý vị để lấy gió và lấy ánh sáng này. Rồi với kết hợp những các cái tủ bếp là những cái chất liệu gỗ sồi nha, rất là đẹp nha quý vị. Và kết hợp với những cái hệ thống đèn led nữa. Trang trí cho căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời. <clears throat> Một trong những căn nhà là ngang năm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 Đấy, với à, mua cho mình những cái um, sản phẩm cực kỳ là chắc chắn và bền đẹp cho gia đình chúng ta mua để đón một cái uh, năm mới 2023 Đấy, vừa mới vừa uh, Noel đi qua rồi Đấy, với khu vực uh, cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đáo hoa cương tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng inox như quý vị rất là chắc chắn và căn nhà mình đây thì được gia chủ là tặng full nội thất Đấy, và có 4 phòng ngủ và à, 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh luôn rất là thuận tiện nha quý vị nhà mình thì à, ngay sát bếm lại khu vực à, siêu thị um, à, MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan X luôn nha dạ, một trong những căn nhà phải nói là xây dựng và thiết kế rất đẹp tặng phu nội thất đầy đủ hết nha quý vị những à, ai đang xem và lựa chọn cũng như là quan tâm cho mình những cái căn nhà cao cấp và sang trọng như thế này thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha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 đây với um, phòng đứng trước thì uh, rộng hơn Sẽ được gia chủ là tặng thêm giường và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi Và có thêm điều hòa nhá Bên trên trần thì uh, chúng ta sẽ kết hợp với những trần thạch cao Kèm theo là uh, hệ thống uh, đèn led để chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị <clears throat> Và từng phòng ngủ của căn nhà chúng ta thì uh, sẽ có phòng vệ sinh Đấy, Với uh, ngang năm và sâu gần 14 mét Xây dựng một trệt và ba lầu Thiết kế đẹp và tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý anh chị Đấy, và có ờ, tặng ờ, thêm máy lạnh nha cho căn nhà mình nha quý vị ơi phải nói là căn nhà chỉ hơn 7 ờ, tỷ một xíu căn nhà này thì trước chủ nhà đang kêu giá với là giá 7 tỷ rưỡi mà nay kẹt tiền cần tiền hạ giá lên đến khoảng 4 5 triệu rồi chỉ còn lại với giá là hơn 7 tỷ một xíu nữa thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Đấy, thiết kế à, rất là đẹp nha quý vị Một à, căn nhà phải nói là tuyệt vời và sang trọng Đẳng cấp nha Với à, ngang năm thì cực kỳ là hiếm Ở trên địa bàn quận Gò Vấp rồi Và ngay khu vực trung tâm Ở đây thì di chuyển qua khu vực Bình Thạnh, Bình Tân Cũng như là ra sân bay Và các cái khu vực vị trí lân cận Thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Một trong những em siêu phẩm phải nói là rất đẹp Và hướng Tây Tây Bắc thuộc ai à, theo à, phong thủy mệnh tới tới trạch còn nếu à, chúng ta không cần theo phong thủy thì xem căn nhà này cảm thấy ưng thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em khi xem sơ được qua video căn nhà này nha quý vị và sẽ được gia chủ thiết kế với 5 phòng ngủ tặng nội thất đầy đủ hết rồi nhà mình thì ngay sát với lại đường Quang Trung luôn rất là gần nha quý vị đây trên đây thì chúng ta sẽ có phòng thờ phòng ngủ và sân thượng trước sau này khá là rộng luôn nha quý vị có giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng phù nội thất 4 phòng ngủ khá là rộng nha sân thượng đường trước và đường sau để à, gia đình chúng ta phơi giặt đồ cây cối trồng à, và trồng cây ở đằng trước nha quý vị giặt đồ đằng sau khá rộng luôn và một trong những à, em siêu phẩm ngang năm sâu gần 14 mét đẹp như thế này và nằm trong khu xây dựng khu đồng bộ nha quý vị